Dạ, xin chào cả nhà. À, bữa nay thì đã có một số cái lệnh của phường, của xã và của tỉnh là ban bố xuống là các cái cơ sở kinh doanh cũng như là các cửa hàng, đặc biệt là quán cà phê rồi thì rất là nhiều nơi đã đóng cửa để phục vụ cho công tác à, phòng dịch và chống dịch. À, nCoV à, đợt này đấy thưa mọi người, chắc là khá là nguy hiểm đấy. Cho nên là mọi người hạn chế ra đường. Thì bữa nay thì Phong làm một cái à, video, Phong nên tham quan và tìm hiểu à, nói chung là nên à, thăm một người bạn một người em ở người em này thì đã từng à, làm YouTube rất là lâu rồi và sở hữu hai kênh YouTube rất là lớn một kênh là hơn 100.000 người đăng ký và một kênh là hơn 2 triệu người đăng ký là một là youtuber khá nổi tiếng và đồng thời thì anh cũng là doanh nhân được rất là nhiều những cái bài báo đã đăng tải rất là nhiều những cái thành công cũng như là um, chia sẻ cho mọi người rất là nhiều cái điều tuyệt vời bữa nay thì mình có dịp mà lên à, tham quan nói chung là cũng à, bỏ công bỏ sức ra để chạy lên trên à, Bình Phước hiện tại thì mình đang ở Bình Phước mọi người có thể thấy là rất nhiều là vườn cây rừng cây cao su Đấy. thì nhà của anh này thì cũng nằm ở trong một cái vườn cây anh ta là nê trong nhân thưa mọi người đây bất động sản tứ linh Bình Phước một là khá là nổi tiếng ấy nhà hoành tráng á nhà hoành tráng á ai da bình phước à, lóng và lắng vậy mọi người ạ ông này ông ấy cũng à, mới mua cái xe này biển số đẹp phết 68 Civic hay là mình làm quả video review à, xe Civic cho mọi người xem nhỉ anh em bạn bè mình nhiều người đi xe Civic lắm à, thưa mọi người đây là cái à, dinh thự này chắc ngang phải đến 15 mét đấy của anh à, doanh nhân doanh nhân trẻ thành đạt Lê Trọng Nhân Lê Trọng Nhân một cái tên à, khá là hot à, không gian à, nhà thì cũng thoải mái chúng ta thử khám phá đi ở đây thì là Bình Phước cho nên là nó còn có nhiều cái hoang vắng lắm mọi người rừng cây khắp nơi rừng cây cao su là khắp nơi nhưng mà mục đích của mình ấy là thăm nhà anh nhân và trò chuyện cùng với anh nhân chứ không phải là review giới thiệu bán đất Xin chào doanh nhân trẻ Nhà đẹp quá mọi người Nhà xây ờ, tháng mấy? Trước Tết Trước Tết á? À. Ờ. Trước Tết Là xây xong cái này về đây ở luôn à? Ừ. À, thưa các bạn, thì sau một hồi Phong uh, trò chuyện với lại uh, anh Nhân thì uh, đã học hỏi được rất là nhiều điều về lĩnh vực bất động sản ở trên Bình Phước cũng như là khá là nhiều điều thú vị từ cái việc mà làm YouTube trước đây của anh Nhân thì uh, bữa nay cái quan trọng đó vẫn là review và giới thiệu cho mọi người coi căn nhà mà anh Nhân à, mới xây dựng và đang sinh sống tại căn nhà này à, chắc mình ra ngoài trò chuyện với lại quý vị một chút về cái à, bên ngoài đúng không cái này nhà em là đất này là bao nhiêu mét vuông nhỉ bảy trăm rưỡi bảy trăm rưỡi mét vuông á thì mà rộng dữ vậy này ở dưới 15 à, 50 mà. Này ở dưới à, thủ tàu một anh là, là là đại gia lắm đấy. Ở trên này có cần đại gia mới được sở hữu miếng đất như vậy không? Hả? Ở trên này có cần đại gia mới được sở hữu miếng đất 700 mét không? Không có, ai cũng mua được mà. Ai cũng mua được à? Rảnh anh phải mua à. miếng. À. Ở cái cái cái cái này là sắp tới là làm cái giống gì trong này? Trò nhậu á. Trò nhậu á? Ừ. Chừng nào để khai trương để anh biết hướng? Mai xây rồi, mai lại xây cái đế với em đổ xong cái em ốp đá trên khỏi cần để bằng gỗ ngồi nhậu cho thoải mái là, ở đây làm cái thang ra nè nào có xây lên đây không có chứ xây bằng đế nè à. xây bằng cái à, mặt này đúng không đúng rồi tới chân cột ủa cái này là gỗ luôn à ừ. căm xe ừ. với gỗ đỏ gỗ căm xe với gỗ đỏ hai loại gỗ kết hợp ở đây cái trò này làm hết nhiêu tiền gỗ không này hai trăm mấy hai trăm mấy nè xong hết là nó giống vậy nè nhưng mà cái đế của em nó cao hơn ở giữa là ốp đá qua cương chứ không có để trải chiếu ngồi luôn đúng không ừ. à. luôn khỏi cần chạy. vậy thú vị đấy chứ đúng rồi mẹ nó nhà nó có không gian nó rộng nó, nó làm nhìn nó nhiều thứ để chơi khoái nhất là chỗ để xe xe thì nhà đã thoải mái rồi còn cái uh, dinh thự này thì uh, thuộc dạng cấp 4 hay là thuộc dạng nhà nhà nhà biệt thự cấp 4 á cấp 4 nhiều cao dữ với ông nội 41 <laughs> <laughs> Theo các anh chị đang coi ở trên kênh của Nam Phong ấy Thì anh chị nhận định rằng cái cái nhà này nó cấp 4 hay là cấp mấy Chứ cấp 4 nhưng mà cao kinh khủng à, Diện tích để mình xây dựng lên cái nhà này là bao nhiêu mét vuông nhỉ? Cái nhà không? 200 á 200 á? Trên với dưới luôn rồi 200 vậy là chỗ này còn lại 500 mét à ừ. à nó có cả vườn đằng sau kia nữa gì không đằng sau riêng á đằng sau 500 mét vuông riêng á chạy đằng trước ba lô 5 sau 50 là 7 à, rồi 5, 50 ở đằng sau đó là thành ngàn hai ừ. đúng là nhà ở quê thôi xây cái nhà cấp 4 nhỏ nhỏ này thì ở thú vị đúng không nhiều cái điểm trang trí khá là hấp dẫn ở trên này giờ cũng cũng cũng cũng có nhiều người người ta làm cái cửa nhôm sinh pha này không nhiều chuyển qua đây đỡ hơn sắt ừ. thoải mái với lại anh xây xong vô ráp liền khỏi mất công phải cân với lại khỏi phải ke à. Ờ. phải hàng trước ừ. còn trong này là hồi, hồi nãy anh có hỏi là là tại sao mà em không xây lầu lên luôn mà lại xây nhà cấp 4 à, nhà các đường mà lại to hoành tráng vậy để về cho phòng khách nó cao nó thoáng à tức là xây dựng mà để như vậy cho phòng khách là nó thoáng đúng không đúng rồi, thoáng phòng khách nữa. à lối kiến trúc này cũng khá là hiện đại đấy thưa mọi người ở đây thì cũng à, nhân cũng sử dụng là cầu thang ở một bên ở dưới này thì một bậc hai bậc đấy sau đó ba bậc lên đó, thì nếu như anh chị nào mà có xây nhà mà thích cái mẫu này có thể xem qua cái video của em Phong mẫu này thì à, phòng khách là để rất là thoáng từ mép phòng khách mà vào đến đây chắc cũng phải hơn 5 mét đấy nhỉ 6 ừ, mét 2, 4, 6, 8, 9 viên gạch 96 5m4 5m4 khoảng 6 mét ừ. Đúng không? Còn cả cái đá đỏ ở ngoài kia nữa Khá đẹp thưa mọi người Thoáng chiều, chiều dài này là bao nhiêu? Cả từ ngoài kia vào 27 27 mét á? Luôn hết đó hả? Là 30 đó À, là chiều dài của cái nhà này là hết là 30 mét Đúng rồi, 30 mét nhà kho dưới Nói chung nó như khách sạn đấy nhỉ Còn khu vực bếp và bếp với phòng khách là cạnh nhau luôn đúng là thoáng đúng không này mà ăn nhậu thì chả được nhiều chỗ lắm à nhậu lắm chỗ lắm hai vợ chồng em tự thiết kế luôn mà à là tự thiết kế luôn đủ vậy mấy ông thiết kế ông ấy chết đói hết à nhóc nhóc đang ngủ à trong phòng ngủ cái phòng ngủ là dài suốt từ cái đuôi bếp mà đến tận đây đúng rồi là hai bốn sáu tám gạch tám sáu bốn m tám năm mét, năm m và sâu vào trong đúng không là phòng hai vợ chồng ở đây đó, này phòng của của chị vợ phòng hai vợ chồng em hả à phòng hai vợ chồng ở đây đang ngủ à phòng em có toilet riêng à thì chồng em thiết kế cái toilet riêng ui chào em ừ rộng rất rộng thôi được rồi tham quan à, đến đây được rồi đang à, bà xã đang ngủ à nhà tắm rồi vệ sinh cái này để cho khách với ở phòng ngoài xài chung là kho để để xe kho để xe máy sao ông mua đợt này mua nắm xe máy đấy cũng bán chiếc bo mua lại này để đi một vòng á à. nó tối rồi đi vòng vòng đi xe cho thoải mái chứ cứ chui xe đi biết đuối bây giờ đang dịch ờ, mình phải đi vào trong xe cho nó đeo khẩu trang chúng ta an toàn không cặp em lúc nào cũng có đóng khẩu trang ừ. mua để dành gia đình có điều kiện mới có khẩu trang ấy chứ dỡn đâu đâu phải là dễ gì mua khẩu trang được thời điểm này đâu trên có gì đặc biệt không nhà em là biết do không sợ mất tiền à. đâu có tiền đâu mà sợ mất Nên ai vô coi đi tham quan đảo luôn có là sổ, có sổ đỏ không là tiền để ngân hàng vậy tiền có đâu mà để ừ. đúng là làm bất động sản nó có khác mọi người ạ à? nhà không, em không, không có tiền không bao giờ có tiền chỉ có sổ đỏ thôi bao nhiêu cuốn em cũng có ừ. à, trên này là không gian à, để cho phục vụ việc tâm linh rộng phải nói là đất ở Bình Phước rất rộng thưa mọi người cho nên là xây nhà nó thoải mái chiều ngang này là mấy mét nhỉ hai bốn sáu lọt lòng năm mét tám bốn mét tám. thì tại vì nó dưới đường 20 rồi chứ ừ. năm mét nữa cái phòng này của mẹ à, đây là một phòng nữa mẹ với bé Út ở trên à. đây còn phòng này phòng khách nữa à phòng này là dành cho khách ừ. à nắm phòng thế đây vào thăm cho ăn thử phòng cho khách đi là gần như là căn nhà này là gần như là phòng nào cũng diện tích rộng như nhau đúng không đúng rồi làm giống nhau hết rồi có mỗi cái phòng ở phía dưới hai vợ chồng em đang ở là có nhà vệ sinh bên trong đúng rồi. còn đâu là tất cả là đều sử dụng phòng vệ sinh bên ngoài bên em tắm bên này một cái sân nữa trong kia là phòng tắm ở ờ, trên này có hai phòng ở dưới hai phòng đúng không ừ. Ừ. đúng rồi nhà gác đường nhìn nó thoáng thế nhưng lý nó cũng ờ, tính xây nhà gác đường như vậy đúng không ừ. Ừ. thấy cái form được được làm ừ. kiểu cái không. bà trong quyển vậy không tại vì cái này nhìn nó ờ, ở đây mình thì thực ra nó cũng cũng đất mình cũng rộng và cái thứ hai nữa là được cái là mình có cái cái cái cái, cái nó cũng cũng mang hơi hơi hướng là của vùng quê ấy đúng không nó thoải mái hơn cho nên là mình xây cái kiểu này nó thoải mái đúng không ừ. thưa các bạn thì đây là một cái mẫu nhà ở một vùng quê thì phong đang ở bình phước và một cái mẫu nhà cấp 4 dạng mà gác nửng nói chung là nó tương tự như nhà một trệt một đầu đấy nhưng mà có điều là ở đây là À, bạn nhân bạn ấy thích cái không gian này nó thoáng cho nên là để nó thẳng lên như vậy thì làm thành nhà gác lửng chứ nó không khác gì nhà đầu đâu rộng hơn nhà đầu của các bạn ở thành phố rất là nhiều Đó. thôi xin chào hẹn gặp lại các anh chị trong những à, video lần sau cảm ơn nhân rất nhiều chúc em luôn thành công trong à, công việc cũng như trong cuộc sống